Hôm nay à, tôi muốn à, chia sẻ với anh em một cái mẹo hay còn gọi một cái bí quyết để có thể nhìn xuyên qua một cái nắp tài xỉu. Nếu mà tôi nói như thế có khả năng là nhiều anh em cũng không tin bảo đấy là trò lừa đảo hay là bịp bợm. Nhưng tôi nói với anh em luôn này. Đây, nó chính là một cái trò bịp bợm. Nhưng mà bịp người ta chứ không phải là tôi đi bịp anh em nó chính xác là một trò bịp bợm bởi vì sao <clears throat> khi anh em đi chơi tài xỉu ấy bây giờ đưa những đồ có tang vào thì thật sự rất là khó nắp camera này hoặc là đĩa khiển này đĩa nắp âm dương này hột báo và tất cả các loại nói chung là đều có tang hết không tang thì làm sao mà có thể à, anh em có thể chơi được nhưng bây giờ ấy tôi có một cái bí quyết một cái mẹo có thể giúp anh em giành chiến thắng khi anh em đi chơi tài xỉu đó chính là sử dụng một cái bộ sản phẩm soi xuyên qua cái à, nắp tài xỉu này nếu là nói <clears throat> hay hay nói nhiều cũng không bằng hành động bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem sau khi thử xong cho anh em xem tôi sẽ test thử tôi sẽ ấy thử và um, hướng dẫn anh em cách chơi làm sao cho hiệu quả như tiếng này tôi nhìn thấy ba con nhất này. Đó, tôi không hoàn toàn không dùng mắt kính hay là dùng cái gì mà đây nắp này là hoàn toàn là cái nắp bình thường như bây giờ ba bốn năm này đủ chưa hai năm sáu này tài này 10 chén tôi được nhìn thấy luôn cả 10 như tiếng này bão bàng lục anh em nhé bão lục đó tiếp tục vẫn là bão lục chuẩn không anh em bốn năm sáu à? mười lăm điểm một ba sáu à? xỉu mười có lẽ bây giờ anh em cũng đang hơi tò mò hơi thắc mắc là vì sao tôi làm được điều đó thì bây giờ tôi không muốn làm anh em phải ờ, hồi hộp phải như nào cả tôi sẽ bật mí cho anh em biết cái bí mật này trước tiên này tôi sẽ thử dĩa hột và nắp cho anh em xem đây là một miếng nam châm tôi vẫn đang quay ờ, dùng để quay ờ, clip tôi sẽ thử trước tiên là hột nhé và dĩa không hề dính không hề hít gì cả tiếp tục đến nắp này đây nó chỉ là một cái nắp sơn anh em mua ngoài tạp hóa ngoài hoàn toàn bình thường đây cũng thế này không hề, hề dính không hề hít gì cả hột tôi sẽ dùng à, trước tiên tôi sẽ ngâm nước muối hột nổi đúng không anh em không phải hột 500 nhé tôi sẽ ngâm vào nước lọc cho vào nước ờ, ngọt ok chưa như bây giờ chắc là anh em cũng chưa tin và cũng có thể là chưa hiểu lý do vì sao tôi làm được điều đó khi hột dĩa nắp hoàn toàn bình thường mà tôi có thể tôi nhìn xuyên qua tôi thì là một người hoàn toàn bình thường không phải là người có khả năng đặc biệt mà có thể nhìn xuyên đồ vật được bí quyết nó nằm ở đâu bí quyết ấy, nó chính là ở cái đồng hồ tôi đang đeo ở trên tay này một chiếc đồng hồ hoàn toàn bình thường kim giờ phút giây vẫn chạy bình thường rất là đẹp đó chính là khi vào chơi anh em sử dụng một chiếc nắp như này hoàn toàn bình thường hoặc là một chiếc nắp ờ, đây là một chiếc nắp nhang mũi này. đây là một chiếc nắp sơn trên này có hai cái một cái tôi đã cuốn băng keo và một cái tôi chưa cuốn băng keo khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được à, một cái nắp này vào và khi anh em đi làm cái thì tất nhiên là nắp phải là nắp của mình rồi không thể là dùng nắp của người ta được thì điều đấy thì nó quá đơn giản đúng không anh em và bây giờ bí mật nó là ở đây anh em đeo cái đồng hồ vào nhé và lắc cái khi lắc cái lên anh em giữ tay như này là nhìn bên trong rồi đây. anh để tôi cho cái màn hình là tối đi một chút nữa cho anh em dễ quan sát đó 122 này có thể là do cái ánh sáng ở đây là hơi hơi lóa đó tôi sẽ quay góc độ anh em nhìn rõ nhé 122 này. Đó, bây giờ là gì đây anh em nhìn rõ không 2 3 4 đúng không chính xác luôn 100% khi sử dụng cái bộ sản phẩm này anh em chỉ cần đưa một cái nắp này vào thế là anh em đã chiến thắng như tiếng này 456 hay còn gọi là tứ ngũ thiên đúng chưa rất rõ ràng 556 anh em nhìn nhé đó rất là rõ nhé đây đúng 556 nữa. tiếp tục 441 này. chính xác không đây nó là là một cái công nghệ quét không phải là cái uh, tôi nói anh em nhiều anh em cũng gọi điện hỏi tôi bảo là có cái cái cái uh, mắt len hay còn gọi là kính áp tròng có thể nhìn xuyên qua được cái hột tài xỉu này hay không thì tôi nói khẳng định với anh em 100% là không có nếu như anh em có biết ở đâu bán ấy, thì giới thiệu cho tôi tôi sẽ mua mua lại của anh em để tôi đi chơi chứ còn bên tôi là không bao giờ và thực sự là không có có cái mắt len hay là cái nhấp trong nào có thể nhìn xuyên qua được cái hộp tài à, được cái nắp tài xỉu được cả còn <clears throat> đó là tôi vừa giới thiệu về cái bộ hột à bờ cái à, bộ à, máy soi hay còn gọi máy quét khi anh em chơi tài xỉu ấy còn có một khi sử dụng cái bộ sản phẩm này anh em chỉ cần đeo một cái đồng hồ trong cái đồng hồ này nó hoàn toàn bình thường nhé chạy kim giờ phút giây vẫn chạy hoàn toàn bình thường ở đây nó có một cái mắt camera nhưng mà ở trên clip thì tôi sẽ không tiện nói ra cái mắt vị trí cái mắt nó ở đâu bởi vì nói như thế thì nhiều anh em người chơi sẽ biết và không thể mình chúng nói chung là chúng ta không thể à, làm được điều gì cả vào ví dụ người ta bắt đeo tháo cái đồng hồ ra chẳng hạn hoặc là không cho dùng đồng hồ đây là cái đồng hồ thôi còn là nhiều anh em có thể tôi giới thiệu cho luôn cho anh em rất nhiều những sản phẩm khác ví dụ như điện thoại này nón này hay là tay áo này những cái vật à, dụng rất bình thường đối với anh em khi anh em đi chơi anh em sử dụng bình thường cái đồng hồ này riêng cái đồng hồ này chúng ta sẽ có hai quả pin đây là một cục pin để anh em chơi và đây là một cục pin dự phòng để khi anh em máy nó hết pin đồng hồ hết pin thì chúng ta vẫn có đồ để thay khi anh em sử dụng cái bộ sản phẩm này thì tôi cam kết với anh em 100% là cái bộ sản phẩm này 100% ở hoàn toàn không tang nhé nếu anh em nào không tin có thể đến cơ sở của tôi tôi sẽ test và thử cho anh em tôi dám khẳng định 100% là không tang